Chào tất cả anh em nha Thì ờ, ở cái video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục giới thiệu cho anh em những cái ờ, món đồ chơi về cờ bạc Thì video ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho anh em những cái máy mới để hỗ trợ cho anh em đi đánh bầu cua trong cái dịp Tết sắp tới này Thì hiện tại thì đồ chơi bầu cua nó cũng rất là khó Tại vì đối với bầu cua thì nó chỉ có hai ba loại thôi Nhưng mà tất cả mặt hàng đều có tan hết thì anh em chơi nó sẽ khó khăn Đi tới sòng sới của người ta thì anh em chơi không được thì ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em một cái bộ bầu cua đánh bằng cảm ứng tức là đi chơi anh em không cần phải bỏ đồ vô nữa hộp của người ta đĩa cũng của người ta và cái nắp cũng là của người ta mình không cần phải mang đồ đi thì uh, thì anh em tránh cái trường hợp mà thì uh, mình quay cái video này thì mình sẽ chỉ cụ thể luôn cho anh em để anh em tham khảo cho nó kỹ thì hiện tại thì ở đây thì nói chung là nó bán những cái mặt hàng này thì bây giờ hiện tại nó lừa đảo rất là nhiều bởi vậy anh em phải xem xét kỹ khi mà anh em lựa chọn một cái món nào mà anh em muốn chơi anh em muốn mua thì anh em phải tham khảo cho thật kỹ mình phải xác định được là cái đồ đó nó có thật hay không thì anh em cứ suy nghĩ đơn giản thôi cái nào mà dễ ăn quá nó nói chung là nó quá dễ ăn thì à, không tới lượt anh em đâu bởi vì cái gì cũng phải thực tế mình phải nhắm là cái đó nó chơi có được hay không thì cái bộ ngày hôm nay là nó cũng đơn giản thôi thì đi chơi tất cả những cái đồ này đều là đồ chợ mình không cần phải mang đồ đi nữa thì đây là cái bộ cảm ứng thì ờ, một bộ của nó là hai cái máy nè hai máy máy này thì anh em đeo ở trên người máy này cũng đeo trên người luôn cái này là cái rung còn cái này là cái đo thuốc thì đây là cái chấm thuốc nè khi mà mình bán cho anh em thì mình bán cho anh em một cái chấm đen nhỏ như vậy nè đây một chấm này anh em đánh được khoảng một tháng là nó sẽ bay thuốc ví dụ như ờ, lúc đầu anh em mới lấy chấm thuốc về thì anh em đánh nó sẽ rất là mạnh cái máy này nó đo sẽ được, được rất là xa nè nhưng mà khi uh, thời gian để ngày qua ngày ờ, thì nó sẽ có một cái miếng bảo quản riêng để anh em bảo quản thì anh em không chơi thì cứ gói vô cái miếng chì đó thì ok còn cái miếng này mà cái chấm này anh em đánh thì tầm khoảng một tháng là nó hết thuốc phải đi mua thuốc mới còn cái máy này thì cứ chơi hoài hết pin thì anh em sạc thôi còn cái máy này thì pin của máy lọc thì đánh nó cũng dễ thôi anh em đeo máy lên trên người hết thì cái này thì mình muốn để cho anh em biết được cái độ chuẩn xác của nó thì ờ, mình để cái máy này ở đây cho nó rung cho anh em cùng nghe để anh em biết được thì ờ, mình nói luôn là cái bộ này chẳng hạn như khi bây giờ mình chấm vô nè bây giờ chẳng hạn như mình chấm vô con tôm đi nè chấm vô con tôm thì khi nào nó lên con nai thì nó mới rung nha khi nào nó lên con nai là nó sẽ rung còn không có con nai thì không có con nào rung hết thì mình chỉ đánh được mỗi con nai thôi cái này thì nói chung là anh em chơi nó cũng hiệu quả nhưng mà ăn nó hơi chậm thôi thì anh em đi chơi thì vô sòng anh em cứ bóp thẳng vô ba con nai anh em đánh hoặc là hai con nai anh em đánh cứ có rung thì anh em đánh nai còn không có rung thì anh em cứ tả nai đi thì nó cũng ờ, nói chung là ăn người ta cũng 90 phần trăm rồi thì bây giờ mình lắp thử cho anh mình test mình mở trực tiếp luôn cho anh em coi nè chứ lắp mà đợi nó lên con nai thì cũng rất là lâu đây bây giờ mở máy lên nè còn cái máy này thì mình gắn trên người nha máy này là đeo trên người thì cứ có con nai nổi lên là nó sẽ rung đây bây giờ nè mình lật tất cả các mặt nè hai cái hộp này là hồi nãy mình chưa có rờ cho nè đây con, con gà cũng không rung nè con bầu cũng không rung nè con cá cũng không rung nè con cua cũng không rung nè con tôm cũng không rung nè nhưng mà khi có con nai lên nè đấy con nai lên là nó sẽ rung đó con nai lên là nó rung nha anh em còn à, ví dụ như anh em chơi á mà trong cái trường hợp anh em chơi ở những cái sòng mà nó dễ á thì à, mình còn những cái đồ khác nó hiệu quả hơn nói chung là chơi ăn nó sẽ nhanh hơn như là thâu camera nè nắp thùng hoặc là hộp chip còn đây là cái bộ sản phẩm cao cấp nhất thì khi mình chấm vô thì anh em nhìn nè nói chung là chấm vô nói chung nhìn khó thấy lắm mình bóp đối với cái hộp hộp này là hộp hộp uh, giấy thì anh em bóp vô nó sẽ nằm ở bên ngoài nhưng mà đối với cái hộp mút á cái hộp xốp á thì anh em bóp nó sẽ bị lúng vô bên trong luôn nhìn còn khó thấy hơn nữa thì anh em nào cần lấy cái bộ này về sử dụng thì cứ liên hệ cho mình qua số điện thoại này 09097044 thì hiện tại mình đang ở bến xe miền Đông Sài Gòn lấy hàng thì lên trên này mình dẫn anh em vô nhà của mình test hàng thoải mái cảm thấy anh em anh em cảm thấy cái hàng nó ok nó thực tế thì anh em lấy còn không thì anh em không mất một ngàn nào hết thì cái đó là mình cũng chia sẻ cho anh em để tránh cái trường hợp anh em bị lừa đảo thì ờ, cũng cảm ơn anh em đã theo dõi hết cái video của mình nha